Chào các bạn, mình là Can đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với phần khoa học từ học lập trình Strat 3.0 nha Thì trước khi bắt đầu về video này thì các, nếu các bạn không hiểu gì thì các bạn nhớ nhận xét ở dưới phần mô tả để mà mình uh, giải thích cho các bạn nha Và giờ bắt đầu nè thì chúng chúng ta sẽ bật qua cái trình diện nào đó sẽ gây chữ chúng ta sẽ gây trên cái search là gây chữ slash vô đấy chúng ta nhấn enter để cho nó tìm kiếm rồi thì khi nó tìm kiếm một ấy thì nó uh, chúng ta sẽ chọn cái link ở đâu đầu tiên à cái link là strat mix edu các bạn thấy không các bạn nhấn vào là mình chưa nói với các bạn đây là trang web chính của ngôn ngữ lập trình Strat giống như cộng đồng mạng Strat ấy dành cho những người lập trình viên Strat rồi giờ chúng ta sẽ kéo đây xuống dưới xuống dưới cùng nó sẽ có cái phần đây à Commun about community sport little và Strat family chúng ta chúng ta sẽ chọn nút đeo nhóm nút đeo lót cái nhóm nút có chữ đeo lót màu xanh xanh đây à ở chỗ sport các nhấn vào và nó sẽ dẫn lớn một cái màn hình này thì khi nó dẫn lớn màn hình này rồi đấy thì chúng, à, nếu mấy bạn chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ chọn là OS dự hệ điều hành của mình đấy nếu hệ điều hành mình là Windows thì mình chọn hệ điều hành mình là Mac OS thì mình chọn hệ điều hành mình là Chrome OS thì chọn còn hệ điều hành Android thế đây thì à, người ta cũng để hủy xuất bản không nên là cái này là nó không có danh cho điện thoại được nó chỉ có một các bạn phải chọn một trong ba cái này Đỡ mà các bạn có đỡ mà chừng cài xuống ấy các bạn có thể dùng dùng mà không có bị lỗi do máy mình là máy Windows 10 đây nên ấy nó thuộc hệ điều hành Windows cho phải Mac OS hoặc là Chrome OS nên mình sẽ xuống đây chọn nút Windows đây mình xuống dưới Bây các bạn nhấn nút delete download các bạn nhấn vào và đợi cho đến khi nó cài xong và chúng ta chỉ đợi nha rồi thì khi chúng ta tải xong rồi thì chúng ta sẽ nhấn vào chuột trái vào cái phần ở dưới đây chúng ta nhấn nút run luôn nói nếu nó hiện lên màn hình run đây nhấn nút thì phần này ấy thì nó sẽ có hai nút thì các bạn cứ nhấn cứ uh, không không có nhấn nha các bạn nhấn nút install đợi cho đến khi nó cài xong mình chỉ có ngoài mình đợi cho đến khi nó cay xong thôi rồi khi mà nó cay xong rồi ấy nó sẽ hiện lên màn hình đây completing thread bear setup các bạn được nhấn nút gì hết các bạn nhấn nút finish và ngay lúc đó các bạn tắt hết đi và nếu lúc finish các bạn sẽ nhận được cái thông tin này đó sẽ dừng lại màn hình chính của thread đấy và đợi chúng ta đợi cho nó chày xong đây nó chỉ lên màn hình này ấy thì chúng ta sẽ nhấn nút đưa share my use data with track team rồi nhấn nút close đây về giờ chúng ta đã cài xong thì strat 3.19.2 vậy là chúng ta đã có thể ha để có thể lập có cái này chúng ta mới có thể lập danh sách được đấy thì giờ thì giờ video đến đây cũng kết thúc rồi thì hôm nay chúng ta đã học được cách được tải phần mềm Strat 3 Strat 3 để mai chúng ta có thể lập chân được đấy và giờ về giờ nếu các bạn thích video này các bạn à, nhớ like và subscribe và các bạn nhớ nhấn chuông ở dưới ở ờ, Dương Phong một tả Đỡ Ma à, Đỡ Ma nhận nhiều thông tin mới vào video tiếp theo nha Về giờ xin chào các bạn và bye bye Mình sẽ làm thêm bài tiếp theo Xin chào các bạn và bye bye nha Bye